là 31 mét vuông và có cái giá chào giá là 1 tỷ 330 triệu đồng à, nhà được thiết kế là xây 3 tầng rưỡi hiện tại thì em đang đứng phía trước cửa của ngôi nhà đây ạ à, mặt tiền của ngôi nhà là 3 mét rưỡi hướng nhà là hướng đông nam và ngõ trước nhà là 2 mét cách đường ô tô chạy là 30 mét nha mọi người hiện tại em đang đứng phía cửa chính của ngôi nhà đây cửa chính của ngôi nhà là được làm bằng cửa quấn nha uh, em mời mọi người đi vào phòng khách của ngôi nhà của em nhé phía đây là phòng khách của ngôi nhà với cái diện tích này thì là phòng khách rất là rộng hiện tại thì ở bên em ở đây là tủ bếp của em chưa lắp đặt à, nên là cái đấy thì khi mọi người mua nhà về thì có thể là lắp đặt theo cái ý muốn của mình ạ à, còn tiếp tới là em mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà nhé à tầng 1 này của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh ạ một nhà vệ sinh nhà vệ sinh của tầng 1 này thì là có một bồn cầu cũng như là vòi xịt và có một lavabo đây ạ tiếp tới mọi người mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà hệ thống cầu thang tay vị à, được làm bằng gỗ và uh, sắt sắt hộp à, mời mọi người lên của em xem tầng 2 nhé tầng 2 của ngôi nhà thì là được uh, thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh phòng vệ sinh của ngôi nhà đây ạ phòng vệ sinh của ngôi nhà rất là rộng, rộng rãi trang bị đầy đủ uh, thiết bị bồn cầu lavabo cũng như là hệ thống sen tắm uh, đầy đủ cả sen tắm cây cũng như là chậu rửa mặt uh, tất cả các um, chất liệu này là đều làm bằng gạch tô nha mọi người ơi đều là hàng nhập khẩu ờ, hết ạ à. tiếp theo là phòng ờ, đây là phòng ngủ tầng hai của ngôi nhà với cái thiết kế là ba mươi mét vuông như thế này thì là phòng ngủ tầng ờ, hai thì chỉ chia một phòng thôi rất là rộng rãi có cửa sổ mở ra mở vào rất là thoáng này à, ngôi nhà được thiết kế cũng y như là tầng 2 cũng là một phòng ngủ và một ờ, phòng vệ sinh đó mọi người nhìn thấy với cái tông màu trắng và đen thôi rất là nổi bật cho toàn bộ ngôi nhà trên này cũng được lát gạch thẻ đây là, là gạch thẻ giả gỗ rất là sang trọng và rất là đẹp tông màu nâu nữa và với cái màu sơn thường màu trắng thì làm cho đây là cửa của ngôi nhà đây cửa của cái ờ, cửa thôn phòng của căn này màu đánh rất là đẹp trang nhã màu trắng là xinh cái ờ, phần trong phòng này của tầng 3 cũng như tầng 2 em vừa giới thiệu với mọi người đầy đủ hết hệ thống sen cây tắm cũng như là uh, bồn cầu lavabo tiếp tới mọi người lên tầng 4 cùng em Tầng 4 của ngôi nhà thì đã được thiết kế à, một phòng theo một phòng và một là ban công. Một phòng thờ và một ban công. Đó, mọi người có thể nhìn thấy luôn là cái phòng thờ này rất là thoáng. Rất là thoáng ạ. À. Đấy. Và mọi người có thể uh, phơi quần áo cũng như là có thể trồng hoa trồng rau Em nói lại với mọi người về vị trí căn nhà này Vị trí căn nhà này là thuộc tổ 14 Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông Có cái diện tích là trên sổ chính xác là 30,9m2 Và có giá chào bán là 1 tỷ 330 triệu à, Tất đều đã có sổ đỏ chính chủ và bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu mọi người à, muốn biết thêm thông tin chi tiết thì à, xin vui lòng gọi cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình em ánh à, 0983 013 403 hoặc à, 0888 041 444 mọi người xem video của em thì hay thì có like kênh cũng như là đăng ký vừa có thể nhận thêm được nhiều thông tin bổ ích hơn thì có một đăng ký kênh giúp em ạ à. em xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều